4 bước chăm sóc da tại nhà 360 ngày chuẩn như đi spa Bước 1. Tẩy trang và massage da mặt Thành phần chiết xuất từ rau má, lá cây bạch quả, rễ nhân sâm và sáp ong Tác dụng hòa tan lớp kem trang điểm và các chất bẩn dầu nhờn cho da Cải thiện da xỉn màu, giữ ẩm và duy trì độ đàn hồi cho da Cung cấp chất dinh dưỡng cho da và mang lại cho làn da sáng bóng khỏe mạnh Cách dùng lấy một lượng vừa đủ thoa lên mặt khô, massage khoảng 5 phút để loại bỏ lớp kem trang điểm và chất bẩn. Sau đó dùng khăn giấy ướt, lau sạch hoặc rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt. Bước 2. Loại bỏ tế bào chết Pinningen Thành phần chất xuất từ rau má, quả sung, vỏ bưởi, các loại thảo dược khác, tác dụng dễ dàng loại bỏ các tế bào chết mà không gây kích ứng cho da. Thành phần chất xuất từ vỏ bưởi giúp kiểm soát dầu, loại bỏ dầu thừa trên da, giúp da mềm mại ngay cả với làn da nhạy cảm nhất. Thành phần giữ ẩm tan trong nước nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết và khiến làn da xỉn màu trở nên tươi sáng và rạng rỡ. Cách dùng thoa một lượng nhiều lên mặt, sạch và khô tránh mắt và miệng để 2 đến 3 phút massage nhẹ nhàng cho tất cả chất gen bón thành cục rồi rửa sạch lại bằng sữa rửa mặt. Bước 3 sữa rửa mặt phun lên chưa? Thành phần chất xuất từ đông trùng hạ thảo, lấm tượng hoàng, nước gạo, thì nà rấp cá, hoài hương, húng quý và các loại thảo dược khác. Tác dụng loại bỏ các chất bẩn còn sót, công thức nhỏ bọt làm sạch dầu thừa và bụi bám trong lỗ chân lông, giúp làm sạch và làm tươi mới làn da, giúp da săn chắc sau khi rửa mặt, đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất cho da. Cách dùng lấy một lượng nhỏ sữa rửa mặt thêm nước tạo bọt, massage nhẹ nhàng bằng bọt sữa rửa mặt và rửa sạch lại bằng nước sạch. Bước 4. Mặt nạ chăm sóc da Penopec mặc sư khử Thành phần chiết xuất từ rau má, quả sung, rau sam, cam thảo, rễ cây thực dược, rễ cây bạch chỉ, collagen hòa tan, nước ép ná lâu hội, bột ngọc bích, bột ngọc chai và các thành phần khác. Tác dụng làm sạch lỗ chân lông, và làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc nghẽn, tăng độ đàn hồi và săn chắc cho da, giúp lưu thông máu cho làn da tái sinh bề mặt da tinh chất tự nhiên. Cách dùng sau khi đã vệ sinh da sạch sẽ, thoa lớp dưỡng ẩm nhẹ nhàng như nước hoa hồng, tinh chất dưỡng, serum, sữa dưỡng, kem mắt. Chờ các lớp dưỡng thấm vào da, lấy kem đắp mặt nạ lượng nhiều, thoa kín bề mặt da, tránh vùng mắt, vùng miệng Lưu ý để đem lại hiệu quả cao nên đắp dày và chờ để khô không dính tay. Sau đó bóc lớp mặt nạ theo chiều từ dưới lên trên. Và cuối cùng thoa kem chống lão hóa để giữ dưỡng chất cho da, tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho da. Và như vậy các bước chăm sóc da đã xong rồi. Chúc mọi người chăm chỉ chăm sóc da cùng với Nhung.